enter fast travel ok đây về đến cửa luôn nên trả nhiệm vụ cho uh, bà thợ rèn Ở đây nham thạch chảy về rồi Mở Đi lên núi để mở nham thạch để chảy về đây Nham thạch chảy về đây thì bọn này mới làm rèn được Bọn này cần lửa để rèn đồ I'm not your errand Earth help us In the meantime, take Tức nghĩa hình như bọn này không thể thuyết phục được uh, Không thể thuyết phục được cái thằng trông coi cái chỗ ấy kia ra ấy thằng này lên thì hứa sẽ làm nhiệm vụ cho thằng kia thì thằng kia mở cổng cho vào sau mở nham thành ra luôn ok có, có khẩu súng lục này But there are other goods you may buy. Restore the tears, then return to me. You said there were two things the power... Yes. Fire... And fire will not... Nay. We require both. Well. To the west, path... You will find the tears within. Ở đây vai mua vũ khí về giáp ờ, con này luôn. Đặt quá. Tiền mình có 3k. Bán mấy đồ rác này được có tí tiền ạ. Oh, this should go nicely with the Uầy, dây chuyền được nhiều tiền này một tám k rồi Mua được một cái cái cái cái cái cái cái cái giáp Thân trên à? À đâu, đây là giáp thân, nhà che thân dưới thôi Con này không cần giáp thân trên 5k là mua được cái bao tay muối này này Ở đây trong shop còn đồ xanh 9 có 6 8k thiếu 1k nữa level up level mấy rồi level 5 thì mình sẽ dùng cái nắm đấm kia mình sẽ bán cái ấy này đi là xong tại mới level 3 đúng không nhân vật level 4 mình cần được lên được level 5 Mới có thể dùng được cái à, này Hãy bán đi nhở Không cần vũ khí phụ nữa Tí lên level 5 mà dùng cái này luôn Bán đi Bây giờ bán đi để lấy tiền mua giáp Giáp thân trước Mà cũng chẳng cần Giáp tí đi đánh chắc là nhặt được Ơ à, Tự nhiên có 10k này Fuck Đáp án gì đâu Ơ à, sao lại có 10k ta Vừa ghi 8k cơ mà Thế mua luôn thôi còn nữa Mặc luôn Đấy Đóng cái khố vào đẹp trai ngay Đỡ hở mẹ chim ngay Go. Dust? What do you see? This is no place for a horse. Bây giờ lại quay ra đi tiếp, chắc là đi cửa bên trái, vừa mình đi cửa bên phải rồi. Ô, oh, à đây là cái đường từ cái map đầu tiên mình đi vào. Thế bây giờ có súng rồi Ngon rồi à, Phát travel được mà đúng không Sao phải chạy bộ nhỉ Cái cổng nào đã mở rồi Thì mình có thể phát travel đến được mà Đây Enter cái là xong Ui mạng tí nó lộn cổ Thôi bây giờ mình chỉ cần chạy sang cánh bên kia Đúng vậy, đi vòng bên trái Đâm ngựa nào Cái cuối chắc sẽ đi đường này Thằng này đợi sẵn ở đây rồi. Hmm. We tried to seal in the corruption, but no good came of it. If you're really going, for instance, if you can find it, I'll be in your... What can you tell me about... The Dunwich Fort was the first thing to... If I do as Alia... Aye, and the, the pure as rain or black as sin. It's odd how I often, without the Tree of Life, a fortunate few slipped out before the tree was lost, like Ulthine. And who is... He's just another maker. When he escaped, I feared to follow. And why is that? Well, you might still be looking for the cauldron if not for my courage and wit. Ok. Từ mình thấy một cái viên đá này, ăn cái nhẹ đã. Đi vào kiểu gì? à đây từ từ súng đâu nhở Đấy rồi dùng chứa sữa để bắn súng luôn Cho này u ám đấy nhở Một bên núi lửa sáng rực Một bên u ám đéo chịu được Cái nồi gì đấy Từ từ Xuống ngựa nào Uầy quả chém đau ấy quý ta mà như phải phá cái tổ này đi level 4 cơ à Uầy, wow, súng mạnh thế uh, Huê Không con đường mòn nhỏ dẫn đi đâu đây À bên này chắc là bên này đi lấy nguồn nước Bên kia đi lấy nguồn lửa Ồ oh, Có một cái hòm Nhưng mà ở đâu vậy Dưới chân mình à Đúng vậy đi đúng đường rồi đúng không? Đây là vào đường làm nhiệm vụ luôn á. Bây giờ lấy đi lấy nguồn lửa về cung cấp cho cái thành kia rồi bây giờ lấy nguồn nước. Đây, đây có nước này. Chắc chắn là chưa qua được bên kia rồi Đi bên này trước này Lên level đúng không nhỉ? Chưa à? Level 4 à? Uhm, tình hình này phải nhảy xuống nước rồi lặn xuống cái gì nhỉ à, chuột bên này cách nó ngoi lên chuột bên nó lặn xuống mẹ bố này không cần thở à đến thở lâu thế đây ôi chuẩn bài luôn ấy à mấy thằng nhóc đợi bố lên bờ bố xử lý chúng mày đây rồi bản đồ đây rồi ui bốn tầng mình đang ở hầm mình đang ở hầm thứ nhất hầm b 1 Để đi tiếp đâu nữa Con chim của tôi dẫn đường em nào Ở à đây bây giờ quay lên trên này Đây rồi mấy con đượi này cửa này đi tiếp cửa này nhưng mà cửa này bị chặn bởi cái này rồi tôi phải có một cách nào đó để lên trên kia và lấy ra cái cục để ném vào phá để lấy cục quả mìn nhá ném vào để phá cái mấy cái viên đá này ok đây là đường đi lên lại ở chỗ này còn đây mới là đường đi tiếp lại lặn xuống tiếp à kéo phải đi lên chưa được hơi sai sai ở đây chúng ta sẽ đi đường bên trên như này rồi ok uhm, sau khi lên được bên này rồi thì làm gì tiếp theo nhỉ ở đây à, đi qua đi lại hai bên tiếp theo chạy bên trên này chơi game này anh em phải quan, chú ý quan sát một tí những cái đường là nó sẽ có những cái, những cái vết cào này hay là những cái bám thì nó sẽ có nó sẽ khác biệt hơn so với những cái gạch bình thường Đây, anh em cần phải quan sát kỹ một tí sẽ biết đường đi bốc mộ cuộc tình con TT luôn Răng mới này Răng mới xịn hơn này bây giờ phải sang kia sang bên kia muốn lên được bên kia thì phải thì phải xuống đây xem sao không có gì ở dưới này cả nước hơi thấp mình nghĩ muốn sang được bên kia thì phải cho nước nó dâng lên làm gì cho nước nó dâng lên để mới qua được bên kia để lấy cái cục đấy về ném phá cái cửa này ok theo bất thành rồi làm sao để đi lên được trên kia đường này thì sao À Từ từ từ từ Cái cục kia đâu phải là cục màu Màu màu vàng xanh đâu đúng không Cục màu cam mà đúng không Cục màu cam thì mình sẽ lấy súng để bắn như cái cái cục mà khóa cổng như đúng không Đúng rồi này nhưng mà đâu nó đâu có tác dụng gì vẫn phải lấy cục kia về ném xong rồi mới bắn chứ đúng không thế thì đường này đi kiểu gì nữa nhở đến đây là cụt à không thể cụt được à đây đây đây đây đây chắc chắn nó không thể cụt được nó dẫn mình vào đây cơ mà thích khắp này ném qua bên kia này à, dùng súng để bắn này rồi ok Rồi lên được tầng bên trên rồi Hiện tại bây giờ mình đang ở tầng thứ Tầng cuối luôn Tầng 2 lỗ Gì ai lỗ lỗ lỗ lỗ